Ok, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ chia sẻ về chủ đề về quản lý vốn. Thì thực ra ờ, cái quản lý vốn này nó cực kỳ quan trọng nha các bạn. Tại vì sao? Tại vì những cái lệnh thua lỗ đó khi mà các bạn biết quản lý vốn thì nó sẽ gia tăng lên khả năng chiến thắng và nó sẽ bảo toàn lại những cái gì mà bạn đã thua. Đó là một yếu tố tạo nên một cái chiến thắng mà nó giúp người chơi có thể là gia tăng ờ, với lại nhà cái thì à, có rất là nhiều bạn nói rằng là kênh của mình rất là hay thì mình xin cảm ơn à, tại vì cái kênh mình mình biết rằng là không nó không dành cho những cái bạn bình thường nó không phải là những lời nói để ngồi đường xó chợ để cho bạn dễ hiểu tại vì mình đối với mình là bộ môn này là bộ môn phải là thực sự khoa học à, thực sự và có kiến thức cho nên cái khi mà các bạn xem kênh của mình thì các bạn phải học theo những kiến thức chứ không phải là nói ở ngồi chợ là để cho các bạn dễ hiểu hay là nói những cái từ địa phương để cho các bạn dễ hiểu ở đây là những cái bài học mà nếu như các bạn nào nhắc học thì các bạn không thể nào ngồi xem cây mình và không thể nào hiểu được những cái giá trị mà mình truyền đi ờ, chỉ có những người những anh em à, tâm huyết với nghề yêu nghề mong muốn tìm được phương pháp để cho cho mình thì thực sự khi nghe những clip của mình thì nó nó mới thực sự là có giá trị thì hôm nay mình là sẽ chia sẻ về nguyên tắc về quản lý vốn thì đầu tiên thì mình muốn nói đấy là luôn đặt lệnh cắt lỗ thì không ai có thể kiểm soát hoàn toàn hướng đi của thị trường Baccarat cả hoặc là sóc dĩa hoặc là tài xỉu cả à, à, thì trong à, trong thị trường này chỉ cần cầu đi lệch so với dự đoán ban đầu thì chúng ta có thể là mất trắng tất cả vì vậy để cái rủi ro nằm trong tầm kiểm soát thì việc cắt lỗ nó vô cùng quan trọng. Thì bằng cờ có bắt đầu và có kết thúc. Chúng ta và nhà cái à, không ai biết cái ván bài khi nào sẽ kết thúc. Cho nên nhà cái chọn kết thúc khi ta hết tiền. Còn chúng ta chọn kết thúc khi lúc chúng ta đạt đúng cái hạch của mình. Thì đó là sự khác biệt. Cho nên các bạn phải cần chú ý và nhớ điều này thì trong cái bộ môn này thì chúng ta thua 6 tay là chuyện bình thường thậm chí là nhiều hơn thế nếu chúng ta càng cố gỡ thì tỷ lệ thua càng cao cho nên ta phải chấp nhận các lỗ nếu không cắt lỗ dù bạn có thắng ván kế tiếp nhưng đó là tiền đề sau này để làm cho nhà cái lấy đi tất cả những gì bạn có trong tay thậm chí bạn không có trong tay nó cũng lấy đi đó là những khoản nợ mà bạn phải gồng gánh trường hợp mà thực tế là có những cái tay chơi nói biết bao nhiêu lần từ là giá như dừng lúc đó thì đã khác đi rất nhiều và câu câu nói này cứ lặp đi lặp lại cho đến khi không còn khả năng để nói ra những cái từ giá như được nữa cho nên mọi người lấy đó làm một cái tấm gương soi xét chính mình hầu hết trong mọi loại hình giao dịch ra tiền đều có yếu tố cốt lõi là cắt lỗ vậy nên hãy làm nhà đầu tư thông minh thay vì làm con bạc suốt ngày bạn có quyền lựa chọn chứ không ai khác và không có ai có thể thay thế bạn lựa chọn. Luôn lật đèn cắt lỗ, nhất định bạn sẽ thành công. Điều thứ hai mình muốn nói đó là không nên kỳ vọng quá cao. Làm giàu ở thị trường này nó không hề đơn giản. Mặc dù đã có rất là nhiều người thành công, nhưng đó là con số rất là nhỏ. Đa phần họ đều có tư duy nhạy bén và kinh nghiệm chuyên sâu. Vì vậy, nếu mới tham gia thị trường này thì chúng ta không nên đặt kỳ vọng quá cao sẽ kiếm được thật là nhiều tiền vì vì vì cái kỳ vọng quá cao đồng nghĩa với lại cái áp lực cao và áp lực cao thì khó mà thành công cho nên chúng ta phải biết chúng ta ở đang ở vị trí nào hầu hết mọi người cầm một cái tài khoản đầu tư rất là nhỏ nhưng không hiểu và không biết kỳ vọng như thế nào là đúng kỳ vọng như thế nào gọi là chuẩn khi đó tâm lý sẽ rất là rối ren mất đi khả năng nhạy bén với lại cái thị trường có kỳ vọng nhưng mà nó nằm trong kế hoạch mà chúng ta dự tính đó mới là quan trọng chúng ta nên bắt đầu từ những cái giao dịch nhỏ để học cách thích nghi tích tiểu thành đại mới có thể tồn tại được lâu dài khi các bạn có sự kỳ vọng quá cao dẫn đến khả năng vận hành vốn chưa nghiêm ngặt chưa tạo được lợi thế về vốn thì rất khó và rất nguy hiểm. Trường hợp thực tế là trong quá trình chơi, à, bỗng dưng bạn gặp một cái cây cầu nào đó, bạn nảy ý nghĩa rằng chắc chắn nó sẽ ra và đặt kỳ vọng tất cả vào đó. Nếu bạn là người thua thì bạn sẽ mất cái khả năng quản lý vốn. Đó là trường hợp hầu như là 80% người chơi vấp phải. Vậy nên có kỳ vọng nhưng không nên kỳ vọng quá cao thì nhất định bạn sẽ thành công điều thứ ba mình muốn nói đó là đặt kế hoạch rõ ràng trước mọi giao dịch khi mà chúng ta lập một kế hoạch quản lý vốn chúng ta phải suy nghĩ như một điều như thế này nếu bỏ số tiền à, ra đi đúng dự đoán thì chúng ta sẽ mang về lợi nhuận là bao nhiêu và mức độ rủi ro nếu mà chúng ta đoán sai thì nó sẽ mất bao nhiêu tiền để biết được mức độ mà chấp nhận rủi ro của bản thân như vậy sẽ làm giảm bớt những căng thẳng và chỉ tập trung vào cách bắt cầu mà thôi. Có nhiều bạn khi tham gia giao dịch ấy, lúc thì nghĩ cầu, lúc thì nghĩ tiền, lúc thì nghĩ quản lý vốn thì tất nhiên sẽ bị thâu miên trong não bộ và làm chúng ta mệt mỏi và mất kiểm soát. Điển hình nhất là có những cái tay những lúc mà đang chơi đang chơi rất là tỉnh rất là nghiêm khắc một hồi không ăn không thua lại gõ một cái lệnh là 10% 30% thậm chí là 100% dẫn đến những thất bại rất là lớn. Cho nên chúng ta phải có một kế hoạch rõ ràng trước mọi giao dịch, đó là điều quan trọng. Điều thứ tư, đó là sự kiên nhẫn. Không nên quá vội vàng trước những biến động của cung cầu. Vì khi xác định tham gia bộ môn này ấy, thì đồng nghĩa với là cung cầu nó sẽ chạy nhanh và nó liên tục. Phải hiểu được điều đó. Và kiên nhẫn không phải là tự nhiên mà nó có đó là sự luyện tập nhất định cùng với đó là những bài tập nhất định thì khi mà chinh chiến với thị trường ấy thì sẽ không bị biến động theo nó vì ờ, cái yếu tố tâm lý nó cực kỳ quan trọng chỉ cần nắm thời cơ điềm tĩnh kiên nhẫn với cái các kế hoạch mình đã đặt ra và ờ, chúng ta có thể quản lý vốn hiệu quả trước một giao dịch thì khả năng thành công là rất là cao vậy cứ gì mà chúng ta không thực hiện sự kiên nhẫn đó đúng không nào trong cái thực tế tôi nói các bạn xem là khi đang chơi giận quá vội quá cần trả nợ quá thèm tiền quá mệt quá đánh luôn cái quả 100% vốn để nghỉ ngơi nếu đã đánh một phát để nghỉ ngơi thì các bạn chưa phải là nhà đầu tư vì nhà đầu tư là sự lâu dài hãy thực hiện sự kiên nhẫn nhất định bạn sẽ thành công thì à, điều số 5 đó là xác định nguồn vốn thì nguyên tắc đầu tiên của các pro mà chơi trong bộ môn này ấy, thì chính là họ không bao giờ sử dụng nhiều hơn 30% số tiền tiết kiệm của họ. Ngoài ra, họ cũng không bao giờ sử dụng quá 30% số vốn bỏ ra trong một phiên. Ví dụ như người ta bỏ vào đầu tư 1 triệu thì người nếu như người ta thua 300 300 ngàn thì người ta sẽ dừng. Cho nên là nếu muốn thành công như họ thì các bạn phải nhớ rõ được cái quy tắc này nếu bạn không xác định rõ được cái nguồn vốn đúng sẽ làm hao hụt dẫn đến cái tình trạng là vay mượn sẽ có tính ham gỡ ham trả ham lấy lại chính vì điều đó làm thôi thúc bạn làm mất đi sự kiên nhẫn dẫn đến các bạn đặt sai về cung cầu này sai về lệnh này mà đúng ra các bạn phải thực sự phải tuân thủ nó cho nên hãy xác định nguồn vốn thì nhất định bạn sẽ thành công nếu thấy hay thì đăng ký kênh và hẹn gặp lại các bạn vào số kế tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại.